Con lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin thành tấm kính lễ chư vị Bồ Tát, chư vị Thanh Văn, Duyên Giác, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ. Tiên chủ con là Ngụ Tại. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tiên chủ con thành tâm dân hương, hoa, phẩm ổn cùng sở trạng. Lên cửa mười phương, thường trụ tam bảo. Tiên chủ con thành tâm kính lễ, Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông, Đức Thiên Chủ Thiên Nhã Ngũ Bách, danh Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát, kính lại hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi phù hộ độ trì cho con nguyện được công thành tài lộc giải hạn bình an nguyện xin chư vị chấp kỳ lễ bạc tấm thành sẽ trạng chứng minh chứng giám cho con được tay qua nạn khỏi điều lành đếm đến điều giữ tiêu tan phát lộc phát tài gia chung mạnh khỏe trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng tiếng chủ con lễ bạc tâm thành của sinh được phù hộ độ trì